Xin chào, cảm ơn quý vị đã xem khóa đào tạo quan trọng này. Tôi hân hạnh được chào đón quý vị. Tên tôi là Richard O'Brien và tôi là Giám đốc Văn phòng các chương trình quốc tế của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, CPSC. CPSC là cơ quan quản lý độc lập với sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chúng tôi chịu trách nhiệm ngăn ngừa các rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có từ hàng nghìn loại sản phẩm tiêu dùng khác nhau trên thị trường Hoa Kỳ những sản phẩm quý vị đang mua để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng cũng như tăng cường hợp tác với tất cả các bên liên quan của chúng tôi là những mục tiêu chiến lược chính của CPSC. Là người mua các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, quý vị là bên liên quan quan trọng trong vấn đề an toàn sản phẩm. Các cuộc thảo luận của quý vị với các nhà cung cấp và nhà sản xuất phải luôn nêu bật các cân nhắc về an toàn nhấn mạnh thông điệp rằng thiết kế an toàn là điều tối quan trọng nhằm ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng. Nhân viên CPSC xây dựng các khóa đào tạo, thường là với các đối tác chính phủ khác, để cung cấp thông tin tốt hơn cho ngành về các yêu cầu an toàn sản phẩm. Nếu quý vị có cơ hội tham dự một trong những sự kiện trực tuyến này, tôi mong quý vị cân nhắc tham gia cùng chúng tôi. Chúng sẽ được thông báo trên trang web của CPSC. Tôi tin rằng, bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giảm số lượng các sản phẩm độc hại được mua để xuất khẩu, ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng và giảm các vấn đề tuân thủ cho các khách hàng hoặc chủ thuê lao động. Không phải lúc nào người mua cũng có thể tham gia sự kiện trực tuyến cùng với chúng tôi. Video đào tạo này đã được tạo dựng cho quý vị, các chuyên gia mua hàng, để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho quý vị khi đưa ra quyết định mua các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài. Tôi khuyến khích quý vị xem lại thông tin và liên hệ với CPSC nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn nếu cần. Tôi thực sự hy vọng rằng khóa đào tạo này sẽ đáp ứng kỳ vọng của quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem. Xin chào các quý vị, tên tôi là Jane Short và tôi là quản lý chương trình tại CPSC. Trong phần trình bày này, tôi sẽ làm sáng tỏ sự tuân thủ và an toàn sản phẩm. Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho quý vị các cách thức tốt nhất và lời khuyên về cách mua các sản phẩm tiêu dùng an toàn và tuân thủ quy định. Đôi khi chúng tôi nghe thấy từ những người mua mới bắt đầu khởi nghiệp hoặc mới đến với một dòng sản phẩm nói rằng họ muốn mua các sản phẩm an toàn và tuân thủ quy định. Họ muốn làm điều đúng đắn, nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu. Họ có thể không chắc chắn về những câu hỏi cần hỏi, hoặc họ không biết những gì cần tìm kiếm và đặt yêu cầu đối với nhà cung cấp của họ. Họ không biết những gì mà họ không biết, và đôi khi điều này có thể khiến họ choáng ngợp. Đó có thể là một tình thế khó khăn. Chúng tôi muốn cố gắng giảm bớt những điều chưa biết và giúp quý vị, chuyên gia mua hàng hiểu được ít nhất những câu hỏi chính cần đặt ra và các tiêu chí để dẫn đến quyết định sáng suốt. Bằng cách đó, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho quý vị các nguồn thông tin, giúp cung cấp thông tin cho các quyết định của quý vị về cách thức mua các sản phẩm an toàn và tuân thủ quy định để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vì vậy, những câu hỏi mà quý vị nên tự hỏi mình trong quá trình này là gì? Câu hỏi đầu tiên là tôi đang mua cho loại hình kinh doanh nào? Đây có thể là một câu hỏi hiển nhiên, nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn đến câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi sẽ xem qua một số định nghĩa từ điều luật chính của chúng tôi, đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng, để giúp quý vị hiểu loại hình kinh doanh của chủ hoặc khách hàng của quý vị. Sau khi làm điều đó, chúng ta cần tìm ra loại sản phẩm mà quý vị đang mua. Ví dụ, đó có phải là sản phẩm dành cho trẻ em không? Nó có phải là một sản phẩm thông thường không? Nó có phải là đồ chơi trẻ em không? Quý vị không thể hiểu các yêu cầu đối với một sản phẩm cho đến khi quý vị hiểu cách phân loại sản phẩm ở cấp cơ bản. Câu hỏi số 3 là làm cách nào để xác định các yêu cầu ghi nhãn, kiểm nghiệm và chứng nhận sản phẩm? Nhiều yêu cầu của CPSC chủ yếu bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn, kiểm nghiệm và chứng nhận. Trong phần trình bày này, tôi sẽ thảo luận về các bước quý vị có thể thực hiện để hiểu các yêu cầu đó có ý nghĩa như thế nào đối với một sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo là sự khác biệt giữa tuân thủ tuân thủ đã được chứng minh và an toàn là gì tôi sẽ nói một chút về lý do tại sao chúng ta nên nghĩ về những khái niệm đó và tại sao chúng lại quan trọng khi mua sản phẩm cuối cùng chủ đề cuối tôi sẽ thảo luận là làm thế nào để tôi đảm bảo sản phẩm an toàn đây thực sự là mục đích của buổi thuyết trình và nên là mục tiêu cho tất cả những ai mua các sản phẩm tiêu dùng Sau đây, chúng ta bắt đầu thảo luận về câu hỏi đầu tiên, tôi đang mua cho loại hình kinh doanh nào? Khách hàng hoặc chủ của tôi có phải là nhà nhập khẩu, nhà ghi nhãn tư nhân, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay là một nhà gì khác? Chúng ta sẽ nói về cách các thuật ngữ này được định nghĩa để giúp quý vị hiểu mình phù hợp với vai trò nào. Khi CPSC viết rằng hoặc nói rằng nhà ghi nhãn tư nhân phải làm điều A, B hoặc C để tuân thủ, thì CPSC đang đề cập đến loại hình kinh doanh nào? Nó không nhất thiết phải là câu trả lời rõ ràng. Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng CPSC là đạo luật chính quy định phần lớn các hoạt động của CPSC đã gộp các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu vào trong định nghĩa của đạo luật về nhà sản xuất. Điều này có nghĩa là theo CPSC, nhà sản xuất là một cá nhân sản xuất nội địa tại Hoa Kỳ hoặc là nhà nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Do đó, khi CPSC nói rằng nhà sản xuất phải làm điều A, B hoặc C thì chúng tôi đã bao gồm các nhà nhập khẩu trong cuộc thảo luận đó. Theo luật, các nhà nhập khẩu được coi là nhà sản xuất. Chúng tôi cũng thường bao gồm các nhà cái nhãn tư nhân trong định nghĩa này. Lý do cho điều này là vì mục 14 của CPSA bao gồm các nhà ghi nhãn tư nhân là các thực thể được yêu cầu chứng minh và chứng nhận sự tuân thủ cho các sản phẩm tiêu dùng của họ trong giấy chứng nhận tuân thủ thông thường hoặc giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em. Do đó, chúng tôi có nhóm đầu tiên gồm các loại hình kinh doanh, nhà sản xuất ở Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu quốc tế và nhà ghi nhãn tư nhân – khi CPSC nói về các nhà sản xuất phải làm điều A, B hoặc C, thì chúng ta đang thực sự nói về các nhà sản xuất nội địa, các nhà nhập khẩu quốc tế và trong, trong hầu hết các trường hợp, các nhà ghi nhãn tư nhân. Trong podcast này, chúng tôi giả định rằng quý vị với tư cách là người mua có chủ thuê hoặc khách hàng thuộc một hoặc nhiều loại vừa được đề cập. Bây giờ chúng ta nói về các nhà phân phối và nhà bán lẻ. Các nhà phân phối và nhà bán lẻ bán các sản phẩm. Nhà phân phối không bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng, thay vào đó họ thường bán sản phẩm từ các nhà nhập khẩu cho các nhà bán lẻ và đóng vai trò như các thực thể trung gian. Nhìn chung, các nhà bán lẻ bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng, những người sẽ sử dụng các sản phẩm đó. Mặc dù các nhà phân phối bán sản phẩm, họ không có trách nhiệm chứng minh và chứng nhận sự tuân thủ của các sản phẩm đó, Tuy nhiên, họ có quyền nhận thông tin liên quan đến tuân thủ từ các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà gây nhãn tư nhân, chẳng hạn như giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em hoặc giấy chứng nhận tuân thủ thông thường. Kết lại cuối cùng thì việc chứng minh và chứng nhận sự tuân thủ của các sản phẩm là công việc của các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà gây nhãn tư nhân, nhưng các nhà phân phối cũng là một phần của quy trình tuân thủ. Cuối cùng, hãy nói về các hãng vận chuyển thông thường, hãng vận chuyển theo hợp đồng, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba và đại lý giao nhận hàng hóa. Những thực thể này không phải là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu hoặc nhà gây nhãn tư nhân. Thay vào đó, họ nhận và vận chuyển các sản phẩm tiêu dùng từ điểm này đến điểm khác. Họ không phải là một phần của quy trình tuân thủ này, ngoại trừ việc họ vận chuyển và chuyển tiếp sản phẩm từ địa điểm này đến địa điểm khác. Tóm lại, có 3 loại hình kinh doanh lớn các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà ghi nhãn tư nhân là những thực thể chịu trách nhiệm chính trong việc chứng nhận và chứng minh sự tuân thủ. Các nhà phân phối và bán lẻ là các doanh nghiệp bán các sản phẩm. Và các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, giao nhận và vận chuyển là những doanh nghiệp vận chuyển và chuyên trở sản phẩm từ địa điểm này đến địa điểm khác. Quý vị có thể tìm thấy định nghĩa cho ba loại hình kinh doanh này tại tiêu đề thứ 15 của Bộ Luật Hoa Kỳ, mục 2052. Vì chúng ta vừa thảo luận về các loại hình kinh doanh khác nhau và cách chúng có thể được phân loại, trong phần còn lại của phần trình bày này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào nghĩa vụ của các bên liên quan, chẳng hạn như các nhà nhập khẩu và các nhà ghi nhãn tư nhân. Điều này sẽ giúp cho quý vị, người mua hiểu rõ hơn về những câu hỏi quý vị nên đặt ra cho bản thân và nhà cung cấp của quý vị để quý vị có thể chắc chắn rằng quý vị đang mua một sản phẩm an toàn và tuân thủ quy định. Trong một vài trang trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về cách quý vị có thể phân loại một sản phẩm và liệu sản phẩm đó có thuộc nhiều danh mục hay không. Điều đầu tiên quý vị cần làm khi phân loại một sản phẩm là xác định đó là sản phẩm dành cho trẻ em hay sản phẩm sử dụng thông thường. Việc phân loại sản phẩm dành cho trẻ em hoặc sản phẩm sử dụng thông thường này sẽ có tác động lớn nhất đến những loại yêu cầu đối với một sản phẩm. Vui lòng truy cập trang cpsc.gov cái chéo Children's Product để biết thêm thông tin. Trang này có thông tin bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Cách tốt nhất để suy nghĩ về cách thức phân biệt sản phẩm dành cho trẻ em với sản phẩm sử dụng thông thường là xem định nghĩa sản phẩm dành cho trẻ em. Sản phẩm dành cho trẻ em là sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hoặc chủ đích dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sử dụng. Điều này không có nghĩa là sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hoặc chủ đích dành cho bất kỳ trẻ em nào từ 12 tuổi trở xuống sử dụng. Đó có nghĩa là sản phẩm chủ yếu dành cho đối tượng đó. Nó phải là một sản phẩm có sức hấp dẫn lớn hơn đối với trẻ dưới 12 tuổi và ít hấp dẫn hơn đối với các cá nhân trên 12 tuổi. Có một số tiêu chí có thể giúp quý vị quyết định xem liệu một sản phẩm có nên được coi là sản phẩm dành cho trẻ em hay không. Điều đầu tiên cần xem xét là tuyên bố của nhà sản xuất về mục đích sử dụng sản phẩm của họ như thế nào và liệu tuyên bố đó có hợp lý hay không. Ví dụ, sẽ không hợp lý nếu nói núm vú giả là sản phẩm thường được sử dụng cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên. Điều tiếp theo quý vị nên nghĩ đến là cách một sản phẩm được thể hiện trong quảng cáo, khuyến mãi và trưng bày. Sản phẩm có được quảng cáo là thích hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sử dụng hay không? Các yếu tố trong điểm C trong nhận thức của người tiêu dùng. Sản phẩm có thường được người tiêu dùng công nhận là dành cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống sử dụng hay không? Có thể nhà cung cấp, ví dụ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, có mục đích hợp lý rằng người tiêu dùng sẽ sử dụng sản phẩm của họ theo một cách thức nhất định hoặc hướng đến một đối tượng cụ thể và tất cả các hoạt động tiếp thị có thể phù hợp với mục đích đó. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng coi sản phẩm là phù hợp để sử dụng theo cách khác hoặc với một đối tượng khác, thì điều đó có thể thay đổi việc xác định xem một sản phẩm có được coi là sản phẩm dành cho trẻ em hay không. Vì vậy, điều quan trọng là nhà nhập khẩu hoặc nhà bán lẻ phải theo dõi xem người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm như thế nào sau khi nó được bán ra các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có thể nghĩ rằng sản phẩm của họ có một cấp độ tuổi và phân loại phù hợp, nhưng sự phân loại đó có thể không chính xác dựa trên cách thức sản phẩm được người tiêu dùng rộng rãi công nhận sử dụng. Công cụ cuối cùng chúng tôi sử dụng để xác định xem sản phẩm có được coi là sản phẩm dành cho trẻ em hay không là các hướng dẫn xác định độ tuổi của CPSC. CBSC e đã cập nhật tài liệu này vào năm 2020 và nó có thể được tải xuống từ trang web của chúng tôi. Tài liệu này đề cập đến cách thức trẻ em ở các độ tuổi khác nhau sử dụng và tương tác với các sản phẩm. Điều này có thể giúp quý vị xác định đâu là độ tuổi thích hợp cho sản phẩm. Giờ chúng ta nói về một cách phân loại khác, nếu quý vị đang mua một sản phẩm dành cho trẻ em, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem CPSC có coi sản phẩm đó là đồ chơi hay không. Nói chung, đồ chơi là các sản phẩm chủ yếu được sử dụng để vui chơi. Một ví dụ về sản phẩm dành cho trẻ em không phải là đồ chơi là chăn trẻ em hoặc chăn quấn. Mặc dù một chiếc chăn trẻ em có thể có một số giá trị vui chơi, nhưng nó không chủ yếu dùng để vui chơi. Vì vậy, trong hầu hết các tình huống, chăn trẻ em sẽ không được coi là một món đồ chơi. Mặt khác, Gấu nhồi bông sẽ được coi là đồ chơi trẻ em và sản phẩm dành cho trẻ em vì mục đích sử dụng của nó chính là nằm ở chỗ dành để vui chơi. Sự phân biệt giữa sản phẩm dành cho trẻ em và đồ chơi dành cho trẻ em này rất quan trọng vì đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung, vượt ra khỏi các yêu cầu đối với các sản phẩm dành cho trẻ em. Dưới đây là một số danh mục sản phẩm dành cho trẻ em khác có thể có các yêu cầu bổ sung. Sản phẩm lâu bền dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi là loại sản phẩm được định nghĩa cụ thể và có các yêu cầu bổ sung riêng vượt ra ngoài yêu cầu các sản phẩm dành cho trẻ em. Ví dụ, về các sản phẩm lâu bền dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bao gồm cũi, nôi, xích đu, cổng và các sản phẩm quây quanh. Các sản phẩm chăm sóc trẻ em cũng là sản phẩm dành cho trẻ em nên có những yêu cầu riêng. Các sản phẩm chăm sóc trẻ em là các sản phẩm chiếu dành cho trẻ em dưới 3 tuổi nhằm giúp cho việc ngủ, ăn, đút ăn và mọc răng các danh mục khác, chẳng hạn như vật liệu mỹ thuật và các chất độc hại có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu tồn tại đối với sản phẩm. Sau khi quý vị đã xác định cách thức phân loại sản phẩm, điều quan trọng là phải xác định các yêu cầu hiện có về việc ghi nhãn, kiểm nghiệm và chứng nhận đối với sản phẩm. Để giúp quý vị điều này, CPSC đã gây dựng một công cụ trực tuyến có tên là Robot Điều chỉnh. Ứng dụng này đưa người dùng qua một loạt các câu hỏi về sản phẩm cụ thể của họ. Sau đó, nó cung cấp hướng dẫn tùy chỉnh cho các yêu cầu có thể áp dụng cho sản phẩm tiêu dùng đó. Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu quý vị không chắc chắn về việc phân loại sản phẩm hoặc nếu quý vị cần trợ giúp xác định các yêu cầu ghi nhãn, kiểm nghiệm và chứng nhận cho sản phẩm. Quý vị có thể truy cập thông tin về Robert theo liên kết mà quý vị nhìn thấy trên trang trình bày này và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt. Sau khi chúng ta đã nói một chút về Robert điều chỉnh, Giờ chúng ta thảo luận về các yêu cầu ghi nhãn. Điều quan trọng cần lưu ý là một sản phẩm có thể có nhiều yêu cầu ghi nhãn khác nhau, tùy thuộc vào loại sản phẩm đó là gì. Su Robot điều chỉnh sẽ xác định những yêu cầu này cho quý vị, nhưng quý vị cũng có thể tự tra cứu chúng. Trang trình bày này liệt kê một số yêu cầu ghi nhãn phổ biến nhất của CPSC với thông tin chung bao gồm nhãn truy xuất, nhãn các bộ phận nhỏ, nhãn đạo luật về chất nguy hiểm liên bang. Các yêu cầu ghi nhãn thông thường khác bao gồm nhãn vật liệu nghệ thuật, nhãn đồ chơi trẻ em, nhãn sản phẩm lâu bền dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi. Danh sách này không phải là đầy đủ. Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại liên kết tổng quan về các yêu cầu ghi nhãn CPSC trên màn hình này để biết thêm thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về các yêu cầu kiểm nghiệm. Sau khi quý vị đã xác định được việc phân loại sản phẩm, ví dụ sản phẩm là gấu nhồi bông và quý vị đã xác định rằng đó là sản phẩm và đồ chơi dành cho trẻ em, bây giờ quý vị phải xác định các yêu cầu kiểm nghiệm sản phẩm. Chúng tôi khuyên quý vị nên truy cập trang web có liên kết trên trang trình bày này cpsc.gov gạch chéo certify để hiểu rõ hơn về các yêu cầu kiểm nghiệm khác nhau của CPSC. Trang này có thông tin bằng nhiều ngôn ngữ gồm cả tiếng Việt và có nhiều thông tin hữu ích để giúp quý vị tìm hiểu về các yêu cầu kiểm nghiệm. Nếu sản phẩm là sản phẩm dành cho trẻ em, chúng tôi cũng khuyên quý vị nên truy cập trang tìm kiếm phòng thí nghiệm của chúng tôi tại cpsc.gov cái chéo lab search vì hầu hết các sản phẩm dành cho trẻ em phải được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận. Trang web cpsc.gov ờ, gạch chéo lab search này có thông tin về tất cả các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận trên khắp thế giới. Nó cũng có một chức năng cho phép quý vị lọc tìm kiếm phòng thí nghiệm của mình theo phạm vi kiểm nghiệm, quốc gia và nhiều thứ khác. Nên quý vị có thể có được danh sách các phòng thí nghiệm được điều chỉnh cụ thể cho quý vị và nhu cầu của quý vị. Khi tìm kiếm các phòng thí nghiệm tiến hành việc kiểm nghiệm các sản phẩm sử dụng thông thường, trong nhiều trường hợp, quý vị có thể sử dụng trang tìm kiếm phòng thí nghiệm của CPSC để tìm các phòng thí nghiệm có thể thực hiện việc kiểm nghiệm cho một loại sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, vì trang tìm kiếm phòng thí nghiệm của CPSC tập trung vào các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận cho các sản phẩm dành cho trẻ em, nên có một số trường hợp quý vị sẽ không thể sử dụng công cụ tìm kiếm để xác định một phòng thí nghiệm cụ thể cho sản phẩm nếu nó được coi là sản phẩm sử dụng thông thường. Điều này là vì quý vị không cần phải sử dụng phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận nếu khách hàng hoặc chủ của quý vị đang nhập khẩu một sản phẩm tiêu dùng thông thường vào Hoa Kỳ. Quý vị có thể kiểm nghiệm nội bộ các sản phẩm này nếu việc kiểm nghiệm được thực hiện chính xác và được ghi lại đầy đủ. Quý vị cũng có thể sử dụng cơ sở bên ngoài không được CPSC chấp nhận nếu cơ sở đó có thể hoàn thành các nghĩa vụ của tiêu chuẩn. Mặc dù không thực sự bắt buộc, chúng tôi khuyên các nhà cung cấp và khách hàng của quý vị có một chương trình kiểm nghiệm hợp lý cho các sản phẩm sử dụng thông thường Điều này có thể loại bỏ một số quy trình suy nghĩ hàng ngày về kiểm nghiệm và các nhiệm vụ tuân thủ để giúp đảm bảo sản phẩm an toàn. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi có tiêu đề Sản phẩm sử dụng thông thường, chứng nhận và kiểm nghiệm để biết thêm thông tin. Giờ chúng ta sẽ thảo luận về các yêu cầu chứng nhận. Điều đầu tiên cần lưu ý về yêu cầu chứng nhận là tất cả các nhà sản xuất sản phẩm dành cho trẻ em cần phải xuất trình giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em hoặc CPC cho sản phẩm của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các yêu cầu đối với sản phẩm dành cho trẻ em đều cần được chứng nhận trong giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em. Để tìm danh sách cụ thể các yêu cầu phải được liệt kê trên CPC, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại cpsc.gov-cpc. Trang này sẽ cung cấp cho quý vị các danh sách cụ thể về những yêu cầu cần được chứng nhận là tuân thủ trong, một CPC và những yêu cầu phải được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba. Điều quan trọng cần lưu ý là một số yêu cầu không cần kiểm nghiệm và chứng nhận bởi bên thứ ba. Ví dụ, các yêu cầu về nhãn truy xuất không cần phải được kiểm nghiệm hoặc chứng nhận tại phòng thí nghiệm của bên thứ ba. Vì vậy, chúng không cần thiết phải xuất hiện trong giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em của quý vị. Trang web được liên kết trên trang trình bày này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về các yêu cầu của CPSC. Giờ chúng ta trao đổi một chút về giấy chứng nhận tuân thủ thông thường hoặc GCC. Các nhà sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm sử dụng thông thường cụ thể, tức là các sản phẩm không dành cho trẻ em, mà các quy định về an toàn sản phẩm tiêu dùng thường được áp dụng, phải chứng nhận bằng văn bản giấy chứng nhận tuân thủ thông thường – dựa trên kiểm nghiệm hoặc một chương trình kiểm nghiệm hợp lý rằng các sản phẩm của họ tuân thủ các quy định được áp dụng đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm sử dụng thông thường đều yêu cầu GCC. Để tìm hiểu xem một sản phẩm sử dụng thông thường có cần GCC hay không, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại cpsc.gov-gcc. Tại đó, quý vị sẽ tìm thấy đường dẫn đến danh sách đầy đủ các sản phẩm cần GCC. Dưới đây chỉ là một số ví dụ về các sản phẩm cần GCC, ví dụ mũ bảo hiểm xe đạp, máy cắt cỏ, giường tầng, nhưng danh sách hiển thị ở đây không hoàn toàn đầy đủ. Nếu một sản phẩm sử dụng thông thường không có trong danh sách tại cpsc.gov GCC thì sản phẩm đó không cần GCC. Ngoài ra, không phải mọi sản phẩm sử dụng thông thường với các yêu cầu bắt buộc thuộc thẩm quyền của CPSC đều cần CPS hoặc GCC. Tiếp theo, chúng ta thảo luận về sự khác biệt giữa tuân thủ, chứng minh tuân thủ và an toàn. Trong một vài trang trình bày tiếp theo, chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa những khái niệm này và lý do tại sao điều quan trọng đối với quý vị, người mua là phải hiểu những khác biệt này. Điều này là để quý vị có thể đảm bảo rằng quý vị có mức độ tuân thủ và an toàn cao đối với sản phẩm, trong khi tránh các kiểm nghiệm không cần thiết mà không tạo thêm bất kỳ giá trị an toàn nào mới cho sản phẩm. Điều quan trọng cần lưu ý là một số yêu cầu bắt buộc bên thứ ba kiểm nghiệm để chứng minh sự tuân thủ, nhưng không phải tất cả đều có yêu cầu bắt buộc này. Đôi khi một sản phẩm chỉ phải tuân thủ yêu cầu chứ không phải chứng minh sự tuân thủ thông qua kiểm nghiệm của bên thứ ba. Và đôi khi, các sản phẩm có thể hoàn toàn tuân thủ, nhưng vẫn có những khiếm khuyết về an toàn có thể dẫn đến tình huống công ty phải thực hiện hành động khắc phục hoặc tiến hành thu hồi với sự phối hợp chặt chẽ với CPSC. Do đó, điều quan trọng là phải suy nghĩ vượt ra khỏi việc chỉ tạo ra một sản phẩm tuân thủ và suy nghĩ về cách thức đảm bảo các sản phẩm các quý vị đang mua có thể an toàn nhất có thể. Để hiểu rõ sự khác biệt giữa tuân thủ, chứng minh tuân thủ và an toàn, điều quan trọng là phải hiểu định nghĩa của các thuật ngữ này. Tuân thủ có nghĩa là một sản phẩm đáp ứng yêu cầu được áp dụng của CPSC. Chứng minh sự tuân thủ có nghĩa là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà ghi nhãn tư nhân chứng minh thông qua kiểm nghiệm hoặc các phương thức khác rằng sản phẩm hoặc bộ phận cấu thành sản phẩm đáp ứng các yêu cầu được áp dụng của CPSC an toàn đề cập đến việc suy nghĩ vượt ra khỏi việc chỉ tuân thủ hoặc chứng minh sự tuân thủ để giảm thiểu hơn nữa nguy cơ một sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng. Chúng ta hãy xem qua một ví dụ để giúp minh họa sự khác biệt giữa các thuật ngữ này. Quý vị là một người mua đồ ngủ một mảnh dành cho trẻ sơ sinh. Thứ mà quý vị muốn mua có một hình ảnh được in lên phía mặt trước và nó có khuy bấm được sơn lên. Các yêu cầu có thể có đối với sản phẩm này có thể bao gồm một Tính dễ cháy của quần áo tùy thuộc vào loại vải của đồ ngủ này. 2. Kiểm nghiệm trì đối với khuy bấm của đồ ngủ. 3. Kiểm tra trì đối với lớp sơn trên khuy bấm của đồ ngủ. 4. Kiểm tra trì đối với hình ảnh in trên đồ ngủ, tùy thuộc vào cách nó được sử dụng và việc liệu nó có tạo ra lớp phủ bề mặt hay hấp thụ vào bề mặt vải hay không. Sau khi quý vị đã xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu này, quý vị đã cho thấy rằng quý vị đang tuân thủ các yêu cầu của CPSC và chứng minh rằng quý vị tuân thủ các yêu cầu của CPSC. Tuy nhiên, một sản phẩm có thể được chứng minh là tuân thủ không có nghĩa là sản phẩm đó hoàn toàn an toàn. Ví dụ, trong khi nhà cung cấp, ví dụ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, không cần phải kiểm nghiệm khuy bấm đồ ngủ của quý vị hoặc toàn bộ sản phẩm để tìm các nguy cơ về bộ phận nhỏ do được miễn trừ trong quy định 16 CFR 1501.3. Điều đó không có nghĩa là nguy cơ đối với các bộ phận nhỏ không phải là mối quan ngại đối với đồ ngủ có khuy bấm có khả năng xảy ra và đây là điều đã từng xảy ra trong quá khứ khi các khuy bấm rơi ra khỏi đồ ngủ và gây nguy cơ nghẹt thở. Do đó, khi nghĩ về một sản phẩm an toàn, điều cần thiết là phải vượt ra ngoài các yêu cầu quy định và nghĩ đến sự an toàn của tổng thể sản phẩm. Đây là nơi mà ý tưởng về sự an toàn của sản phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ của sự tuân thủ và chứng minh sự tuân thủ. Đứng ở góc độ tuân thủ, không có vấn đề gì khi quý vị không kiểm nghiệm nguy cơ từ bộ phận nhỏ của bộ đồ ngủ, nhưng quý vị có thể muốn tiến hành thêm việc kiểm nghiệm để đảm bảo rằng những chiếc khuy bấm đó được gắn chặt và chúng không bị rơi ra và trở thành mối nguy hiểm gây nghẹt thở. Chủ đề cuối cùng của chúng ta là về các cách thức tốt nhất để đảm bảo an toàn và các bước để đảm bảo sản phẩm quý vị đang mua là một sản phẩm an toàn. Điều đầu tiên quý vị muốn làm là đánh giá xem liệu nhà cung cấp và nhà nhập khẩu có đặt an toàn là điều ưu tiên ở giai đoạn thiết kế hay không. Điều này có nghĩa là quý vị, với tư cách là một chuyên gia mua hàng, nên khuyến khích họ suy nghĩ về tính an toàn của sản phẩm và các yêu cầu tuân thủ của sản phẩm ngay từ đầu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sau. Xác định các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm, cân nhắc nhìn ra trước việc sử dụng và sử dụng sai của người tiêu dùng đối với sản phẩm để tìm cách loại bỏ và giảm thiểu các rủi ro và nguy cơ liên quan đến việc sử dụng và sử dụng sai trong phiên bản cuối cùng và loại bỏ, phòng ngừa và cảnh cáo người dùng về bất cứ rủi ro nào được phát hiện. Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên hỏi xem nhà cung cấp và nhà nhập khẩu của quý vị có biết và tham khảo các nguồn thông tin trên trang web của CPSC về hướng dẫn và các cách thức tốt nhất hay không. Quý vị cũng nên đảm bảo rằng các sản phẩm quý vị mua đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu trong tất cả các tiêu chuẩn đồng thuận hiện đang áp dụng của ngành. Khi mua sản phẩm an toàn nhất có thể, điều cũng quan trọng là phải gây dựng sự an toàn trong chuỗi cung ứng của quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị nên cung cấp các thông số kỹ thuật sản phẩm bao gồm các yêu cầu chi tiết về an toàn và tuân thủ cho các nhà cung ứng của quý vị. Sử dụng các nhà cung ứng và nhà cung cấp có chương trình đảm bảo chất lượng toàn diện, bao gồm việc sử dụng các nguyên vật liệu tuân thủ và kiểm nghiệm chất lượng thành phẩm. Thực hiện thận trọng trong việc dựa vào nhà cung ứng của quý vị bằng cách thực hiện các bước chắc chắn, chẳng hạn như bao gồm các điều khoản hợp đồng yêu cầu tuân thủ và các thông số kỹ thuật và các chương trình chất lượng. Thăm các địa điểm sản xuất, và kiểm tra tại chỗ các sản phẩm về sự tuân thủ liên tục với các yêu cầu an toàn. Một lần nữa, khi đưa sự an toàn vào chuỗi cung ứng, robot điều chỉnh của CPSC là một nguồn thông tin tuyệt vời và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt. Điều cũng quan trọng là các chuyên gia mua hàng phải biết và nắm được quy định. Quý vị có thể thực hiện nhiều bước để trở nên am hiểu về lĩnh vực này, chẳng hạn như xem xét và theo dõi phản hồi của người tiêu dùng để đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm quý vị định mua. Theo dõi các báo cáo sự cố, khiếu nại và thu hồi các sản phẩm như sản phẩm quý vị đang mua thông qua thông báo qua email từ saferproducts.gov và recalls.gov. Cập nhật các quy định mới và cập nhật của CPSC thông qua thông báo qua email, chẳng hạn như cập nhật thanh tra doanh nghiệp nhỏ. Vui lòng truy cập cpsc.gov gạch chéo email để đăng ký các danh sách email này. Khi gây dựng cách thức tốt nhất về an toàn, điều rất quan trọng là phải chuẩn bị và suy nghĩ về các tình huống xấu nhất đối với khách hàng hoặc chủ, chẳng hạn như việc thu hồi sản phẩm yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà cung ứng của quý vị kiểm kê hàng hóa và kiểm soát vật liệu thô và hàng thành phẩm để xác định sản phẩm và các thành phần của chúng. Mặc dù tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em đều có yêu cầu về nhãn truy xuất, chúng tôi khuyến nghị các nhà sản xuất sản phẩm sử dụng thông thường cũng nên sử dụng các biện pháp kiểm soát vật liệu thô và hàng thành phẩm. Điều này hữu ích vì nếu có vấn đề với một sản phẩm, quý vị có thể xác định nó nhanh hơn và nhờ đó phản ứng nhanh hơn để khắc phục sự cố. Quý vị cũng có thể giảm thiểu số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng để tập trung vào lô sản phẩm hoặc linh kiện gặp vấn đề. Ngoài ra, quý vị nên nhớ ghi lại tất cả các hành động và quyết định quan trọng để có sự thẩm định phù hợp. Điều này bao gồm thực hiện những việc như hỏi xem nhà cung cấp hoặc nhà cung ứng của quý vị có tuân thủ các yêu cầu của CPSC và tiêu chuẩn ngành hay không, hỏi về chương trình đảm bảo chất lượng của họ và yêu cầu xem tài liệu của nhà cung cấp và nhà cung ứng của quý vị. Nếu có việc thu hồi sản phẩm, tài liệu giúp CPSC hiểu những nỗ lực nào đã được thực hiện để đảm bảo sản phẩm an toàn. Khách hàng hoặc chủ của quý vị sẽ được hưởng lợi khi biết điều gì đã xảy ra và nó đã được sửa sai như thế nào. Tài liệu cũng có thể giúp xác định các hành động để đảm bảo an toàn và tuân thủ trong tương lai. Tiền này có thể giúp tránh thu hồi bổ sung hoặc các hành động khắc phục tốn kém khác. Tài liệu thuộc loại này là giá trị gia tăng mà quý vị có thể cung cấp với tư cách là chuyên gia mua hàng. Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để đảm bảo cách thức tốt nhất về an toàn là thách thức bản thân tìm ra những sản phẩm tiêu dùng an toàn nhất có thể. Điều này có nghĩa là làm những việc như sau. Vượt ra ngoài các tiêu chuẩn đồng thuận và bắt buộc của ngành để đảm bảo rằng một sản phẩm được thiết kế an toàn nhất có thể và tìm kiếm quan điểm bên ngoài để hỗ trợ quý vị đánh giá mức độ an toàn và khả năng sử dụng và sử dụng sai của người tiêu dùng đối với một sản phẩm. Cũng cần lưu ý rằng văn hóa an toàn có thể lây lan, Cố gắng đặt ra kế hoạch rằng tiêu chí mua hàng của quý vị đối với các nhà cung cấp bao gồm văn hóa nhấn mạnh và coi trọng sự an toàn của sản phẩm, tuân thủ các yêu cầu an toàn của CPSC và các tiêu chuẩn tự nguyện và một chương trình đảm bảo chất lượng toàn diện. Cân nhắc về an toàn nên có một vị trí nổi bật trong bất kỳ quyết định mua hàng nào. Tóm lại, trong một chuỗi cung ứng không mong muốn đối với các sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, người mua đặt mua hàng hóa mà không có liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất, thường mua số lượng nhỏ sản phẩm từ nhiều nguồn thay vì từ một nhà sản xuất, không kiểm soát vật liệu, thiết kế, quy trình, ghi nhãn hoặc tuân thủ các quy định của CPSC, thực hiện ảnh hưởng tối thiểu bằng cách chỉ yêu cầu các sản phẩm phải có báo cáo kiểm nghiệm đạt yêu cầu, chấp nhận bất kỳ báo cáo kiểm nghiệm nào được cung cấp, bất kể mức độ liên quan của nó đối với sản phẩm thực tế hoặc các yêu cầu của CPSC. Tuy nhiên, trong một chuỗi cung ứng tối ưu cho các sản phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ, người mua đặt hàng sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất, nêu cụ thể vật liệu, thiết kế, quy trình, ghi nhãn và tuân thủ tất cả các quy định của CPSC và các tiêu chuẩn áp dụng khác như các tiêu chuẩn an toàn đồng thuận trong ngành. Thu nhận và chấp nhận hồ sơ kiểm nghiệm đạt yêu cầu của bên thứ ba từ phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận trước khi đặt hàng. Đảm bảo rằng nhà cung cấp hoàn thành đơn hàng đúng chính xác như yêu cầu. Cảm ơn quý vị đã xem phần trình bày này.